Chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Các em chú ý câu số 1 của thầy nhé. Câu 1. Cho hàm số fx xác định liên tục và có đạo hàm trên cái khoảng AB. Được chưa? Mệnh đề nào sau đây là sai? Các em chú ý mệnh đề sai nhé. Thì chúng ta sẽ có 4 mệnh đề tương ứng với 4 đáp án A, B, C, D. Đáp án A. Nếu fx đồng biến trên cái khoảng AB thì cái hàm số của chúng ta không có cực trị trên trên cái khoảng AB đó. Được chưa? Đáp án B. Nếu fx nghịch biến trên cái khoảng AB thì hàm số của chúng ta cũng không có cực trị trên khoảng AB đó. Được chưa? Đáp án C. Nếu fx đạt cực trị tại điểm x0 thuộc cái khoảng AB này thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm điểm M có tọa độ x0 fx0 song song hoặc trùng với cái trục OX. Được chưa? Đàn D. Nếu Fx đạt cực đại tại x0 thuộc cái khoảng AB thì Fx đồng biến trên cái khoảng từ A cho đến x0 và nghịch biến trên cái khoảng từ x0 cho đến B. Vậy bây giờ thầy sẽ phân tích cho các em từng cái đáp án, từng cái mệnh đề này một. Được chưa? và chúng ta kiểm tra xem mệnh đề nào sẽ là mệnh đề đúng và mệnh đề nào sẽ là mệnh đề sai. Chúng ta vào mệnh đề đầu tiên, đáp án A. Nếu Fx của chúng ta đồng biến trên khoảng AB. Đấy, thầy giả sử ở đây. Fx đồng biến, thầy có bảng biến thiên đây. Trên cái khoảng AB của chúng ta, đúng chưa? X chạy từ A cho đến B. Y phẩy của chúng ta đây. Được chưa? Đồng biến trên cái khoảng AB, đồng biến thì mang dấu cộng đúng chưa y phẩy mang dấu cộng thì khi đó cái hàm số y của chúng ta nó sẽ đi lên đúng chưa vậy thì trong cái khoảng ab này chúng ta không thấy y phải đổi dấu từ âm sang dương hoặc là từ dương sang âm do đó cái hàm số của chúng, của chúng ta không có cực trị trong cái khoảng khoảng ab này vậy thì đáp án a của chúng ta là là đáp án đúng đúng chưa đáp án đúng này tiếp theo chúng ta chuyển sang đáp án B nếu fx của chúng ta nghịch biến trên cái khoảng AB thì hàm số không có cực trị trên cái khoảng AB đó vậy thì thầy sẽ vẽ cái bảng biến thiên trong trường hợp đáp án B đây x vẫn là trong cái khoảng AB của chúng ta, được chưa? Y phẩy đây và Y. Được chưa? Trong khoảng AB hàm số chúng ta